chào toàn thể anh em mọi miền Bắc Trung Nam nhé. Thì à, ngày hôm nay thì à, Tuấn muốn à, giới thiệu đến cho anh em những cái bộ hột đầu bộ bầu cua đấu trường nhé. Đấu trường là như thế nào? Đấu trường là anh em có thể à, dùng C1, C2. Anh em có thể hột thì hoàn toàn không tang, hột thì làm vuông thành sát cạnh để anh em chơi ở trong trận đấu nó hoàn hảo Đấy. thì đấu trường là như nào thì hôm nay mình giới thiệu đến cho anh em bộ hột bầu cua thì đấu trường là hoàn toàn là không có tăng tích gì hết nhá thì à, nó là hột à, mình làm chứ không phải là hột chợ thì hoàn toàn là mình làm hết làm thì có hai dạng hột mút và hột giấy thì tem thì mình làm theo yêu cầu của anh em tất cả anh em ở trên à, Việt Nam thì mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em nhé thì tem nào mình cũng có hết đầy đủ các loại tem để cho anh em có thể chơi và đặt theo làm theo yêu cầu của anh em mọi miền thì uh, như kể cả là ở uh, tem miền Trung tem miền Trung miền Nam miền Bắc đấy miền Trung như này Bình Định Phú Yên đồ hay chơi này Gia Lai Con Tum đấy, hay chơi uh, mấy cái dòng tem đây còn uh, Sài Gòn thì hay chơi mấy hột to 2 phần 7 thì uh, mấy cái dòng tem đây đấy anh em đây mấy cái hột ở Sài Gòn này thì uh, hay chơi đây đó hay chơi ở mấy cái tem đây còn đây là hột à, tem thái Đấy, bầu cua tem thái nhé tem thái thì bây giờ bây giờ nó mới à, đang thịnh hành ở trên thị trường này bây giờ thì à, mới đang chuẩn bị nhiều người chơi còn anh em nào á, có mua hàng hoặc liên hệ với mình qua các số điện thoại qua số điện thoại này 0985 7344 này đấy hột thì hoàn toàn là đây là bộ hột giấy nha anh em nhé đó hột thì hoàn toàn là không có tang làm theo yêu cầu của anh em luôn đây là hột giấy này đấy hột giấy này thì à, làm cực kỳ đẹp luôn anh em nhìn đấy tem là cực kỳ đẹp luôn này ok không đấy. đây là bộ hột giấy anh em không đây là bộ hột giấy à, hai uh, phân tư đây là anh em ở Bình Phước thì hay chơi đây là hột giấy này đấy Bình Phước thì hay chơi này anh em này đấy hai phân tư nhá bộ hột này hột hai phân tư nhá anh em nào chơi thì à, hoặc anh em đặt đó, thì à, làm theo yêu cầu của anh em đây là bộ hột xốp xốp miền Nam gọi là bộ hột mút đó anh em theo đó, miền Nam gọi là bộ hột mút thì đây là hoàn toàn không tang gọi là bộ hột đấu trường đấu trường mà thì nó chạy hoàn toàn chạy đều không chết mặt cho anh em uh, chơi anh em để à, làm cái cho nó ok mà đâu đây như anh em miền Trung á miền Trung mình hay chơi cái loại này không anh em đâu ba con cua sóc phát mất ba con cua nó chạy cực đều hai tôm một cá này đó anh em hột nó hột nó chạy đều này đó bầu cua cá này đó anh em bầu cua cá này đó. lên này dừng này ấy sợ hoàn toàn chạy đều nhá đấy như anh em nhà trai này hay sóc này hột này thì hoàn toàn chạy đều ấy sợ thấy chưa anh em nào mà có mua hàng này hột này anh em thấy không hột thì đẹp cực kỳ đẹp làm này à, yêu cầu của anh em anh em à, làm như nào mình sẽ làm theo ý của anh em như vậy hột nhà mình có tất cả các loại tem này tất cả các loại tem tem thì cực kỳ nhiều đây Đấy. anh em nào à, có thực sự muốn mua hàng á, thì liên hệ với mình qua số điện thoại này. 0985 73 44 anh em ra hột thì cực kỳ đẹp đây là hột à, anh em nhìn nhé hột à, mút với hột à, giấy hoàn toàn giống nhau coi như là giống nhau luôn cực kỳ đẹp mút nó cũng đẹp phải vuông thành sát cạnh dùng máy cắt mà anh em hột giấy thì đây làm theo kích cỡ của anh em hộp này mút này anh em này đây như mút đây mình đánh dấu đây là hột hai này hai chấm một chấm chấm hai chấm chấm đây anh em nhìn này đây là hột uh, mút nhá mút mà mài cái này các bạn đây là cầm cái tay nó lạch ok không hột nó đều lắm đều không bao giờ ấy luôn mút đều đều hơn cả xốp luôn mút đều hơn cả giấy luôn phải hột giấy này giấy 2 phân 7 này khu vực miền Nam hay chơi này giấy thì cắt bằng CNC nhá anh em mà mua đây là hột bây giờ hay chơi này tròn bo tròn bo tròn đấy, đấy mua thì à, anh em liên hệ mình qua số điện thoại trên hoặc kết bạn với Zalo với mình thì nó có số điện thoại này anh em sẽ được à, tư vấn nhiệt tình hơn về các tất cả về à, bầu cua sản phẩm về bầu cua hoặc là chip báo dung đây là bầu cua hoàn toàn là không có tăng tích nhé hột dùng để đấu trường nha anh em nhé vậy thì cuối clip chúc anh em thành công với bộ môn bầu cua